cuộc sống này đôi khi nó không giống cuộc đời cuộc đời này không tách rời được cuộc sống có những người lắm tiền nhưng không được đi du lịch thì phải ở nhà quản lý kinh doanh cửa hàng người hiểu có những người muốn đi du lịch thừa quỹ thời gian thì không có tiền chỉ như các bác là sống được cuộc sống công nhân hồn hậu thật thà chất phát về nhà cũng thế mà đến làm thế cứ cốc nước trà cái điêu cày là hát bài ca như không về lại úp mặt vào cái nơi là nơi sinh ra đã nửa đời phiêu dạt anh là về úp mặt vào nơi sinh tại vì cái nơi sinh là chính xác còn sông quê nó cuốn ra biển ngay công nhạc sĩ Nguyễn Tiêu sáng tác ba bài hát được khi còn là quốc ca của đất nước như là năm tấn thóc cả nước cùng anh mỹ xây hồ kẻ gỗ sáng tác bài hát rất hay người đi xây hồ kẻ gỗ hồ thủy lợi lớn nhất miền trung sau đó ông sáng tác bài hát khúc tâm tình người hà tĩnh ông ấy bay vào bến tre tiền giang ông ấy nghỉ du lịch ông quyết định sáng tác một ca khúc về miền tây nhưng mà vì ngôn ngữ bất đồng không có từ nào bí từ không sáng tác được 12 ngày ông ngồi gốc dừa nhảy quần bò dính đất bò cứng như mo cao ở đít đầu bù tóc rối hết đồ nhậu ông cắt cái tông nào chấm mắm tô mút không thể nào nhậu được đúng cái lúc buồn ngủ quá thì có con bé nó mặc quần áo bà ba đẹp tóc nó xóa ngang vai nó trống bông nó đái trước mặt ông ấy cái nguồn cảm xúc sáng tác nó ùa về cái ông sáng tác luôn bài tai lái kêu cái xòe cát bụi bay tung về có phải người ngồi đái là con gái của bến tre nhưng phổ nhạc thì không thể ngồi đái được ông chuyển từ ai đái như cái xòe sang ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió có phải người con đó là con gái của bến tre <laughs> sáng tác nó phải có hồn chứ đấy <laughs> nó phải có cảm hứng anh ạ sáng tác được đấy nó nhìn thấy một cô gái rất đẹp trong trong trong nghiêm chỉnh là phải có cái thú ba kêu cây sòe hát bụi bay tư thế có phải người vừa đái là con gái của bến tre nhưng phổ lên nhạc không không cho phép không thể được thế là chuyển từ người đái sang hai đứng đang đứng luôn <laughs>